Mình, mình ơi Trời ơi, giờ này mà vẫn còn nằm đây được à Có chuyện gì mà cô cứ rối cả lên thế Anh xem kia kìa Nhà ông Tư, ông Sáu, người ta trồng thêm vụ mía nữa Bây giờ đến ngày được thu hoạch rồi Được bao nhiêu là tiền Người ta giỏi thế chứ Trồng mía thì có gì mà ghê gớm mình chẳng trồng cũng sống được Có làm sao đâu Ôi trời ơi Sống thế này mà gọi là sống à Anh xem cái nhà này có cái gì đáng giá không Hễ cứ động đến việc gì cũng phải đi vay đi mượn Trời đất ơi Sao tôi khổ thế này Thôi thôi được rồi Cô thích thì mai tôi đi trồng mía Được chưa Anh nhớ nhé Nói là anh phải làm đấy Thế mai anh sang hỏi ông Sáu xem Cách trồng mía thế nào Rồi học người ta mà làm Cái gì Trồng mía thì có gì mà phải hỏi Cô cứ ngồi đấy chờ xem Thằng tí này đã không làm thì thôi Chứ đã làm thì cả cái làng này có mà lát mắt Thì ra là xới đất lên rồi để hôm mía xuống đó Có gì đâu Này, cô đã mua được hôm mía chưa? Hôm nay bắt đầu trồng thôi đây, tôi phải vay mượn mãi mới mua được chỗ này đấy. Vợ chồng nhà anh Tý vợ này cũng trồng mía đấy à. Có gì sang mà hỏi ông Tư ông Sáu. Nhà hai ông ấy trồng mía là giỏi nhất làng đấy. Vâng, cảm ơn bác. Em đã nghiên cứu kỹ rồi. Cũng đơn giản ấy mà bác. Đợt này cũng không cần tưới nhiều nước đâu bà. Ừ, Hai ngày tưới một lần phải không ông? Được Này, mới mấy ngày mà đã lên xanh rị thế này rồi Ui dào, lên được là nhờ tôi đấy Chứ cô thì trồng làm sao được Này, Minh Ui, cái gì? Ban nãy tôi đi qua ruộng mía nhà ông Tư với ông Sáu Thấy mía nhà các ông ấy to, cao, đẹp hơn mía nhà mình mình ạ à. Mà thấy mọi người ăn thử bảo ngọt lắm Thế à? Mình đã thăm dò rất kỹ rồi mới làm theo Mà sao lại thế được nhỉ? Phải đi thám thính xem thế nào mới được Mía sắp thu hoạch được rồi đấy Thời điểm này cần phải chăm sóc Tưới nước cho đầy đủ vào Thì cây mới ngọt được bà ạ Vâng, nhà mình trồng bao nhiêu năm rồi Ông còn phải nhắc tôi nữa sao mình cũng làm thế chứ có khác gì đâu nhỉ? Nhưng mà... Chẳng lẽ mình trồng mía mà cũng chỉ như ông bà ấy thì tầm thường quá. À, phải rồi. Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Mía của mình thế nào cũng sẽ ngon nhất cho mà xem. Này, mình bắt tôi hòa nước đường nhiều thế này để làm gì vậy? Thì cô cứ làm đi, để tưới cho mía chứ còn làm gì nữa. Mía được tưới nước ngọt thì ngọt phải biết. Mình có chắc không đấy? Tôi chưa thấy ai làm thế bao giờ. Thì làm gì có ai biết mà làm chứ. Đây là bí kíp gia truyền nhà tôi. Tôi phải lục lọi mãi mới tìm thấy đấy. Rồi cô xem, mía nhà mình sẽ ngọt nhất vùng. Ai cũng phải biết tiếng. Mà cô phải giữ mồm giữ miệng đấy nhé. Lộ ra là hỏng bét. <laughs> mình thật là giỏi. Được rồi, em sẽ giữ mồm giữ miệng. Mình ơi, mình Lại cái gì thế Mất cả giấc mơ đẹp của người ta Mơ cái gì Ra mà xem Mía nhà mình úa héo hết rồi Sâu bọ rồi kiến ở đâu ra mà lắm thế Chung bu vào cây nào cây nấy đang kịch cả ruộng kia kìa Hả? Cô bảo sao? Trời ơi, sao, sao thế này? cái kiếp gia truyền của anh đây hả Trời ơi Bao nhiêu công sức tiền của của tôi Thì Thì tôi cứ nghĩ Tưới nước đường thì mía sẽ ngọt hơn Ai ngờ Dốt thì bảo là dốt cho người ta thương Đã bảo sang mà học người ta Lại cứ gàn dở Ương ngạnh cơ Trời ơi